tất cả các loài vật đều có tình cảm. Các bạn hãy xem Khỉ mẹ, âu yếm, ôm hôn khỉ con như thế nào? Thật là thú vị quá phải không các bạn? Các bạn nhớ đăng ký, chia sẻ và nhấn chuông để được xem những video mới nhất của kênh này. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip này. tất cả các loài vật đều có tình cảm. Các bạn hãy xem khỉ mẹ âu yếm ôm hôn khỉ con như thế nào. Thật là thú vị quá phải không các bạn? Các bạn nhớ đăng ký, chia sẻ và nhấn chuông để được xem những video mới nhất của kênh này. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip này. tất cả các loài vật đều có tình cảm. Các bạn hãy xem Khỉ mẹ, âu yếm, ôm hôn khỉ con như thế nào. Thật là thú vị quá phải không các bạn? Các bạn nhớ đăng ký, chia sẻ và nhấn chuông để được xem những video mới nhất của kênh này. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip này.